đây là vị trí lô đất nha cả nhà đây chính xác là vị trí lô đất ngang 56 sâu 56 giá là 7 tỷ là vị trí lô góc giữa đường 50 à, giữa đường tạo lực 65m và đường à, Tân Lợi 32m giá là, là 7 tỷ nha và ở đây cũng đã có số rồi cho nên là chúng ta mua chúng ta ký công chứng luôn luôn nha cả nhà trong vòng 30 ngày là chúng ta ký công chứng liền thì à, mọi thông tin chi tiết á, và lô đất này thì cả nhà có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972332894 à còn à, một điều nữa đó là từ vị trí lô đất này đi vào tới cái đường DT753 là tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bình Phước Là tuyến đường này nối thông à, từ Bình Phước đi qua bên kia là cầu Mã Đà sông Mã Đà đi qua Đồng Nai và sau này thì là tuyến đường mà giao thương à, giữa khu nghiệp VKMX à, của tỉnh Bình Phước với à, à, cảng Cái Mép ở bên à, Vũng Tàu á thì à, Ờ, đây là một con đường gọi là đường huyết mạch thì từ vị trí này đi ra đó chỉ tầm khoảng là 2 km thôi nha cả nhà rồi cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh và nhớ gọi cho mình nếu như mà thích lô này theo số điện thoại là 0972 332 894 ạ xin cảm ơn ạ